chẳng nói được gì có nước mắt nào rơi trên những ngón tay hạt sương long lanh đồng trên lá khô có nước mắt nào rơi trên trang giấy trang nhẹ đi bao vết mực ngày tương lai có nước mắt nào rơi ngày dài bé thơ trở nhìn khi đang tuổi ngày thơ bé có nước mắt nào rơi trên những bữa ăn để dù vẫn còn không biết mình là ai vì sao vậy sao cho em đến đây giữa bên đời giờ cho người sao phải bắt em cứ đợi chờ em thấy đời sao chẳng thể chạm vào thế trong chẳng nói được gì đứa bé nhìn mà lặng lẽ nhưng sâu bên trong chẳng nói được gì Đôi mắt đứa bé chẳng còn ngây thơ như ngày trước Ngày được ướt, ngày được ngon Sao lại cách xa với em như vậy Tâm hồn bay cao giờ đây đã đi về nơi rất xa Để lại khoảng trống không ai có thể lấp đầy thứ tha biết trước là đau Nhưng cao hơn cả nỗi đau là Mua cho bao yêu thương đặt về bên em Với bầu trời kia Xanh xanh cao cao ngọn núi nhấp nhô cơn sóng nhẹ nhàng trôi Mau la xa xa thương nhớ nhưng đêm từng ngày trôi Không gian thì lặng cứ thế em đêm giọt ngủ trôi về đây Chẳng ai có thể đánh thức em Tại sao vậy đứa bé nhìn cha lặng lẽ nhưng sau bên trong chẳng nói được gì đứa bé nhìn mẹ lặng lẽ nhưng sau bên trong chẳng nói được gì ánh dương kia giờ đã sáng lên rồi rồi theo bước chân đi về nơi tốt hơn thế gian kia còn bao trái ngang vì sao vì sao vì sao

chẳng nói được gì đưa bé nhìn mà làm lẽ nhưng sâu bên trong chẳng nói được gì nhưng sâu bên trong chẳng nói được gì đưa bé nhưng mà lặng lẽ nhưng sâu bên trong chẳng nói được gì